10.000 điểm để lấy cái thẻ cao 10k ok đồng ý đây đổi thẻ thành công vậy bạn nào ấy mà đang xem video này của mình đầu tiên Hãy tạm dừng video và làm cho mình cái thẻ cao 10k này cái Thiết Cuba xin chào tất cả các anh em yêu quý nha Clip này ấy, thì mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn đang tham gia kiếm tiền Với ứng dụng có tên là Earn ha Hiện tại tiền thưởng của mình là 526.000 đồng Đây các bạn quan sát này Đây này Ơn ha các bạn nhé 526.000 đồng Và cái tiền thưởng này ấy, là các bạn kiếm tiền miễn phí 100% Ngoài ra Ngoài cái việc các bạn kiếm tiền miễn phí ấy, Các bạn có thể là chơi game Chơi game kiếm tiền Đây anh em quan sát là số dư khả dụng của mình là 5.000 5.666 đồng trong tài khoản trò chơi là các bạn à, dự đoán có màu xanh đỏ và màu tím các bạn dự đoán đúng ấy là các bạn nhận được quà có như vậy thôi cực kỳ đơn giản nhưng mà mình chơi là mình toàn thua mình thế mới tài các bạn đã biết cái trò chơi dự đoán cược vui chưa nó cũng gần giống như cái trò dự đoán cược vui ấy. gần giống như vậy thì ngay bây giờ mình sẽ thực hiện mình rút mình rút 526.000 đồng sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiếm tiền với app này như nào các bạn nhé kiếm tiền cực kỳ đơn giản thôi 50.000 đồng 50k ấy, là các bạn đã có thể là rút tiền về tài khoản ATM rồi bây giờ mình sẽ rút tiền các bạn để rút tiền thưởng nhá à, chọn ngân hàng cần rút này Vietcombank này số tiền cần rút 500.000 nhá yeah, 1 2 3 quan sát cho mình này số tiền tối thiểu 52.000 đồng đấy nếu mà các bạn rút uh, trên 300.000 đồng ấy thì phí xử lý là 0% trăm. Ờ, rút tiền rất là nhanh này nhá đây rút tiền thành công đang chờ xử lý các bạn nhé đang chờ xử lý cực kỳ đơn giản thôi Vậy hiện tại tiền thưởng của tôi là 26.000 đồng Bây giờ mình sẽ vào phúc lợi này Phúc lợi nhé, đăng nhập hàng ngày nhận quà Thì ngày hôm nay thì mình đã đăng nhập nhận quà rồi Cách chơi game này như nào Anh em quan sát là ờ, đăng ký tài khoản xong cái Các bạn nhận được 3.000 đồng miễn phí là các bạn đã có thể chơi game rồi Ví dụ mình sẽ chọn màu xanh 3.000 đồng được chưa Đây 3.000 đồng xác nhận này Đấy thành công nếu mà mình chọn đúng màu xanh thì mình sẽ nhận được phần quà là 6.000 đồng Anh em quan sát này 30 giây các bạn nhé Đấy trúng màu xanh hay màu đỏ đây Đấy màu xanh các bạn Đấy chúc mừng bạn nhận được 5.880 đồng Đây là các bạn dự đoán cực vui thôi Các bạn dự đoán đúng thì các bạn nhận được quà Mà dự đoán sai thì các bạn không được quà Có thế đúng không? Cực kỳ đơn giản thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản để nhận ngay phần quà 3.000 đồng miễn phí. Link nhận 3.000 đồng mình sẽ ghi ở phần mô tả và bình luận của video này. Các bạn click vào nó sẽ hiện thị ngay ra giao diện là phong bì màu đỏ 3.000 đồng. Lấy lo ngay cho mình đấy đăng ký bằng số điện thoại thôi. Sau khi mà đăng ký xong các bạn đăng nhập vào thì 100% số dư khả dụng là 3.000 đồng. Có thể kiếm tiền bằng hai cách. Đầu tiên là các bạn chơi game chơi game này thì các bạn có thể nạp tiền vào để chơi game đây nạp tiền này ví dụ này cái min lạp ấy cái min lạp là 30k thôi các bạn có thể lạp 30k là chuyện bình thường rồi chưa đây min lạp 30k ừ, chọn phần lạp tiền này anh em có thể lạp tiền bằng momo có thể lạp tiền bằng tài khoản atm đây này momo này viettel bay này uh, ờ, bay này rất là nhiều ngân hàng các bạn có thể làm tiền có cái hình thức làm tiền thì có lẽ là mình không phải hướng dẫn nữa rồi nó cực kỳ đơn giản nó không gì khó cả Ngoài việc nạp tiền ra ấy để các bạn chơi game anh em có thể chơi miễn phí bằng cách các bạn vào phần mời gọi này thì hiện tại nó đang có một cái sự kiện là ơn ha đặc quyền đại lý anh em để ý cho mình này đây này các bạn chia sẻ một người dùng mới để nhận ngay 1.000 đồng tiền mặt chỉ cần là sao chép liên kết được chưa sao chép liên kết và chia sẻ cái liên kết này lên Facebook hoặc Zalo khi mà những người bạn của bạn đăng ký tài khoản thôi là bản thân những người bạn đó nhận được 3.000 đồng và các bạn nhận được 1.000 đồng đây là một cái sự kiện mà kiếm tiền miễn phí mà ngoài việc các bạn chơi game đúng không chơi game này thì thực sự với các bạn là hôm qua là mình làm 30k mình làm 30k nhưng mà mình chơi thua mình dự đoán thua là hiện tại là mình có 8.000 rưỡi thôi các bạn uh, 50k 50k là các bạn rút tiền vào tài khoản ATM rồi đây vào phần ví của tôi này ở phần này nó sẽ có phần là nạp tiền và rút tiền đấy các bạn rút tiền mặt về tài khoản ATM thành công 100% clip này mình chỉ chia sẻ ngắn như vậy thôi còn rất là nhiều anh em hỏi mình là cách đổi thẻ cào với app kiếm tiền online cũng chia sẻ thật sự với các bạn là bản thân mình ấy thì hiện tại là mình có 103.000 điểm và tổng số coin của mình là 213.000 đây là một cái phiên bản nó hoàn toàn mới bản thân mình thì mình đổi thẻ cơ bản là ngày nào cũng được nhưng mà một số ít bạn lại nhận thẻ này nhận thẻ này bây giờ mình sẽ đổi một cái thẻ cào à, tặng bạn nào xem video của mình đầu tiên nhá bây giờ mình sẽ đổi cái thẻ cào Viettel đi Viettel đồng ý này 10.000 điểm để lấy cái thẻ cào 10k ok đồng ý này đổi thẻ thành công vậy bạn nào ấy mà đang xem video này của mình đầu tiên hãy tạm dừng video và làm cho mình cái thẻ cào 10k này cái đây là một cái ứng dụng mà kiếm thẻ cào miễn phí 100% thôi Số coin hiện tại của mình là 93.000 điểm Đảm bảo kiếm điểm Chỉ cần các bạn cài đặt ứng dụng kiểm tra và nhận thưởng không có gì khó cả còn nhiều anh em bảo mình là tải ứng dụng Tozaco kiếm tiền thì Tozako thì nó cũng gần giống như app này cũng chỉ là cài đặt kiểm tra và nhận thưởng các bạn không cần phải chơi nhá không cần phải chơi ra chỗ nào có wifi ấy, các bạn cài đặt kiểm tra sau đó nhận thưởng và vâng, đủ 10.000 điểm anh em vào phần nhận thẻ cho mình Có ba nhà mạng Viettel, Villa, Mobi Mệnh giá 10k Trước đây ấy, thì có cả mệnh giá 20k và thẻ cào Ghana 20k Nhưng mà hiện tại mình đang chơi một cái phiên bản cập nhật hoàn toàn mới Và chỉ có thẻ cào 10k thôi Có ba nhà mạng Viettel, Villa và Mobi Anh em nào ấy mà chưa chơi cái phiên bản mới này Thì link tải nhá Link tải ứng dụng nhận ngay 10.000 đồng miễn phí Nhận ngay 10.000 đồng miễn phí nhá Tôi sẽ ghi ở phần mô tả và bình luận của video này Đây là một cái phiên bản hoàn toàn mới thôi Đủ 10k là các bạn có thể là đổi thẻ cả Vòng quay may mắn nhận thẻ này Mỗi ngày đăng nhập các bạn nhận được một lượt quay miễn phí Chúc mừng bạn nhận được 50 điểm Để hiện tại là mình có 93.050 điểm Nhưng mà bên cạnh Bên cạnh rất là nhiều anh em đổi thẻ cao thành công thì còn một số ít bạn các bạn đổi thẻ cao không được thì mình cũng đã IB cho admin rồi admin cũng có giải đáp là những cái ngày nào ấy mà kho thẻ hết hay là kho thẻ lỗi các bạn có thể đổi không được nhưng mà nhưng mà bình thường thì mình đổi thẻ cao vẫn được không hiểu sao là là là, là, là các bạn là đổi không được mà thế mới tải chứ nhưng mà anh em ạ nếu mà các bạn các bạn mà đổi thẻ cao mà mà 3 ngày 3 ngày liên tiếp mà các bạn không đổi được các bạn xóa bố áp này cho mình như mình ấy mình mà áp nào mình chơi mà ba ngày mà mình không đổi được thẻ cào là mình xóa ngay ấy thật sự luôn còn nhiều bạn mà mình là chia sẻ cách kiếm điểm với ứng dụng cây khế đi thì cây khế hiện tại là mình cũng có hơn bao nhiêu điểm nhỉ chắc là phải 10.000 điểm yeah. Hiện tại là 9.700 9.973 Thì bảng thành tích này à, Lịch sử giao dịch nhé Rút tiền này Ngày 14 tháng 7 này Lúc 19 giờ 35 phút này Cái app cây khế này thì Kiếm tiền vẫn lâu Nó lâu Nhưng mà nó uy tín Thứ nữa Nó lâu nhưng uy tín Rồi à, thôi cái video này là mình chia sẻ với các bạn ứng dụng có tên là ơn ha ơn ha này rất là nhiều bạn thắc mắc nhiều bạn bảo mình là các bạn đủ 100k rồi nhưng mà không rút được nó yêu cầu là là là các bạn phải lạp lạp lần đầu ấy tức là nếu mà anh em nào mà đủ 100k rồi hoặc là chỉ cần bạn trên 50k thôi các bạn thực hiện nạp 30k vào để các bạn rút tiền vào tài khoản ATM thành công 100% đúng không anh em thành công 100% trăm này rất là nhiều bạn đang tham gia kiếm tiền các bạn kiếm tiền miễn phí cũng được hoặc là các bạn chơi game kiếm tiền cũng ok đúng không không có gì khó cả clip này có lẽ là mình chia sẻ như vậy thôi nếu mà anh em nào có bất kỳ thắc mắc gì có thể là comment xuống dưới video này các bạn nhé chúc các bạn kiếm nhiều tiền trên điện thoại và và trước khi mà các bạn tắt video này đừng quên cho mình một like cho mình sướng cái các bạn nhé